Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà khu quy hoạch Hàn Tuyên phường 5, diện tích 86,67 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô, kết cấu. Một trệt hai lầu, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, cách trung tâm 1 km, khu dân cư sầm uất, gần chợ, cây xăng, trường học, công an, giá 13 tỷ đồng. Đất Biệt lập Hòn Bồ phường 12, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô. Cách trung tâm 8 km, khu dân cư sầm uất, gần chợ, cây xăng, trường học, có đường đi qua quốc lộ 723 đi Nha Trang, giá 5,2 tỷ đồng. Nhà hẻm Nguyễn Công chứ phường 8, diện tích 28m2, sổ nông nghiệp chung, mua bán vi bằng, đường ô tô, kết cấu, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Cách đường chính 70m, khu dân cư đông, tiện ích đầy đủ, giá 500 triệu đồng. Chung cư lầu 4 Đào Duy Từ phường 4, diện tích 70m2, đang chờ ra sổ, đường ô tô, kết cấu, một phòng khách, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng ngủ lớn có ban công. Cách Hồ Xuân Hương 980m, gần trung tâm hành chính tỉnh, nhà thờ con gà, chợ, trường học, giá 2,8 tỷ đồng.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 八八八